nhấp thử có không hồi mình qua cái kiếm cái địa này địa này cũng có hey các bạn ồ ồ một em cá đá luôn ha ngoài đây là nghe ếch kêu quá trời luôn đó nha người đồng mà đó, rồi ăn đi con um nè cũng nè cũng nè cũng nè u ngon quá ngon quá Rồi, ok, mến chào quý anh chị và cô bác đã quay trở lại với video tiếp theo của Lúa TV ha. Thì hôm nay hai cha con lúa đi à, ra sau mấy cái đè các bạn đi à, kiếm à, cá lóc bầy cá lóc rồng các bạn để mình nhắm cá ha thì hôm trước mình có thấy một bầy cá rồng á nó đẻ có cũng dẫn bầy rồi các bạn hôm nay mình sẽ đi qua mấy cái đè này mình kiếm có bầy nào không mình nhấp các bạn đây bé Khang đang gặp đang câu kìa thì trên tay mình là một con vịt con ha bây giờ mình sẽ đi kiếm vài con ốc bu vàng các bạn bu vàng để mình làm mồi mình nhấp một hồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ về cái cần câu nhấp của ở, ở quê mình các bạn, ở miền tây rồi ok cả nhà ơi nãy giờ thì mình đã bắt được hai con ốc ha hai ốc này để hồi mình làm mồi ha đây là con vịt con của mình nha các bạn đây mình sẽ móc vịt câu mình đi nhấp mình phát hiện này kia có một bầy con cầm vịt đi ừ, mình phát hiện đằng kia có một bầy đồng rồng các bạn cũng hơi lớn lớn rồi để mình nhấp thử có không mà mình qua cái kiếm cái đề này đề này cũng có một bầy nữa nè đây ha hôm nay mình sẽ à, chơi hai lưỡi câu ha nó đừng có gẹo nó có. mình sẽ đập con ốc này kia mà mình sẽ móc nó vô hồi cá nó sẽ đáp vô lưỡi câu các bạn các bạn đã biết á, thì nhát cá có à, à, ở miền Nam với à, miền Bắc nó khác nhau hoàn toàn các bạn có người sẽ nhấp theo cần câu riêng và dịch riêng ha còn mình thì mình sẽ nhấp cần câu với dịch chung các bạn đưa dịch đi chứ đây là con dịch con của mình ha và đây là cái đồ để mình mình làm nhấp cá đây mình sẽ gắn con dịch vô các bạn ok rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi giáp cá nha các bạn đây đằng kia có à, một bầy gồng okay. Ừ, đó này gồng đang ăn ngâm cái tim nè các bạn mình quay cho các bạn xem nha nó đang đó thấy không à giờ mình nhấp thử Rồi để cha, để cha gặp. thường thường à, mấy bầy cá lớn thì à, cá lồng rồng lớn thì cá mẹ ít có táp lắm mình nhấp một hồi nó mới táp các bạn mình đeo hoài đây các bạn ôi oh, ôi oh. em cá đá luôn ha ha nè con gỡ dịch ra gỡ dịch ra đi con ừ. gỡ kéo đó kéo kéo từ từ đó khoan để trả lại ôi, ôi cá quá bự luôn các bạn ơi còn gỡ ra đàng hoàng nha con để hồi nói thôi từ từ từ từ từ gỡ dịch ra để không nó chết gì con lợn cũng bứt lông con vịt luôn rồi bứt lông vịt luôn hả dạ nè để cho chút cá bự nha mày ngon luôn ừ, hồi mình nấu chui luôn các bạn à. ngồi xuống đi ngồi xuống gỡ đi gỡ con cá nha ờ ờ con cá lóc bự à, tôi nghiệp con vịt nè các bạn ơi nghiệp vịt tốt nè ha nhờ con dịch mấy cho mình con cá lóc á con cầm con về đây cả nhà còn em nha con cá này còn nửa ký á ờ nó táp một cái mình hết hồn luôn <laughs> đây để mình quay cho các bạn xem nha đâu con con gầm dịch đi đây hồi con nướng cá lóc này cho Khang ăn ha. Dạ. Bé đừng có cầm gì không dịch chết. cầm sao? Nè, không dịch nè. Dạ. Này các bạn lưới câu này lưới câu nhỏ nha. À, cá lóc này ít nhất cũng cá 400 g á. Nó mà mình... phải cái là nghỉ ăn mình đeo nó nãy giờ các bạn hai gan tôi gan cầm cầm cá cho chặt rồi đó hay cầm này cho lên ừ, à. thôi chiến lợi phẩm nha một hồi mình sẽ bắt đầu mình uống chui con cá lóc này hay còn à, thường thường thì cá thường thường thì cá nó sẽ ăn cặp các bạn ơi nên à, Trời, hả chú muốn làm bánh chén ăn không cái gì chú muốn làm bánh chén ăn không thôi mình uống chui được rồi được chấm cái gì ăn ừ, thì hai lưỡi câu nha một lưỡi câu còn một con ốc ha đó, giờ mình sẽ trừ ờ, lại một con để cho giữ con các bạn đó rồi giờ mình sẽ đem vô con kinh vô đi kính cây luôn ừ. kính cây nắm cây ừ vậy đó đây giờ bé khang nó sẽ kinh vô để mình gỡ nó ra mình đi nuốt chui các bạn các bạn bây giờ ừ, ờ, khang sẽ đi hái ớt mình làm ờ, chén à, muối ớt nha muối ớt chanh này hai hết hai hết hai giờ đá tránh đi con ừ, hái kèm là năm sáu đá đi đây ớt chín đỏ cây luôn nha ớt hiểm nha cả nhà đó. rồi này sẽ hái vài trái thôi nha hái vài trái đi rồi thêm trái đi lụm vô lụm vô nữa giờ mình bắt đầu mình đâm bí ớt cả nhà đây là mấy trái ớt của bé khang mới ngồi đó sát sát con giờ mình sẽ đâm bí ớt đó giờ trời chắc bị chuyển mưa không biết có nuốt cát kịp không cả nhà đây là bữa cục nha cả nhà nó bay một ca lên một kìa ừ nó sạch thôi đó hả ờ, rồi mình sẽ cái chanh này vô làm nhanh lên chơi ơi mua tới hả đúng rồi Cha cái mít này chết rồi cha Ờ cái mít nó bị chết Rồi đừng nó chấm rồi đây cả nhà đây là nước chấm này. À, thì các bạn ơi bây giờ mấy mình đã à, xỏ con cá lóc rồi ha bây giờ đây mình à, có một mớ lá dừa với ba cây củi mít nè bây giờ bắt đầu mình đút chuông các bạn ok cả nhà ơi giờ mình đã nấu xong con cá lóc rồi nè khăn ngồi đang ngồi đang lấy chai nè Ê, mình sẽ xẻ nó ra nha hay là tại lá chuối mình cắt sẵn đấy ha, cho ừ, con ăn lá chuối rồi được trời ơi thịt quá trời thịt luôn ừ. chín múp luôn chín luôn rồi lấy cái này ăn ê ê dơ cái này dơ không ăn được cái này nè ra đây dễ nè này nè nha ờ, nè con chấm này ăn nè đấy nó còn hết á rồi chấm như bữa đi các bạn ăn nha ừ. ngon không ừ. cay ừ. không đây cả nhà cay phải không giờ lấy chén mắm đi mắm của con á đây cả nhà ừ, cá lóc này hồi nãy mình à, nhấp xong mình giờ mình nấu chui luôn ừ. đây chút lại đâu rồi chứ mời các bạn nha ừ. à tôi dễ đi bà vô tôi lấy cái ấy cho con ăn nha à. dạ chị lấy nước cho con với cay ăn được không? Không. Ờ, lấy cái nước uống nè, cái nước uống đây. Đây cả nhà. Do mấy ngày mình làm mình làm cái chén muối ớt á, nó cay dữ lắm, ớt nhiều lắm nè. Đó, nên cay không được nên làm mình làm chén nước mắm cho nó ăn. Đây con chấm này nè. Yeah. Dạ. cứu à. à. Ồ quá trời thịt luôn cả nhà ơi. Quá trời thịt. Ấy. Má ơi nó nóng. Nè con bỏ trong này. Đó. bạn nha đâu chấm nước mà mắm nè đó, khang chấm nè ngon không cá lóc nước chua ngon không món này được mấy điểm 10 điểm ừ. đây cả nhà ơi Ờ, ờ, ồ, ồ đã ha chanh này nặng vô chua chua ha nè miếng này đó ú ô cái tay dính uh, lọ không cay không đây mình có mang theo ca nước cho bé khang uống coi chừng sướng nha dạ. này cả nhà nướng ờ, khói còn ờ, người khói còn ban ngúp ôi ăn chảy mà hôi luôn mai mốt ra làm cho con ăn nữa nha gì mai mốt ra làm cho con ăn nữa nha biết món này món gì không lóc chuối ừ giỏi rồi quất đi này nha nãy giờ hai cha con mà làm chưa hết nữa con á nãy giờ ngồi ở ngoài đây mình vô lấy đồ ăn hết muốn khúc rồi à. <laughs> trời ơi um nè cũng nè cũng nè cũng nè u uh. đây là phía cánh đồng phía sau nhà mình nha ừ, còn ở đây là cái đìa mới nãy mình nhấp con cá lóc nè ừ. ở đây là đìa của ông anh mình đó cá ục lớn rồi bước miếng nước rồi ừ. ai chấm miếng nữa nha cả nhà nhà mình sẽ là con nữ à, con còn lại nha cả nhà ấy ừ. đừng ấy rồi nhảy ra đây cái mang của con cá nè đúng không ếch kêu à ếch kêu rồi ha đó. Đó. Không đây hả ngoài đây là nghe ếch kêu quá trời luôn đó nha ngoài đồng mà đó rồi ăn đi con ừ. rồi mời cái mấy cô chú đi à nó mời cô chú cái quán mời các bạn cùng ăn nha ừ. cha con của lúa cũng ờ, xin phép ờ, dừng video đây ha thì cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi video của lúa nha hẹn gặp lại cả nhà ở những ờ, video tiếp theo bye bye cả nhà nha bye bye, bye, bye.